Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chưa chính thức thay Nguyễn Văn Thể, ông Trần Văn Sơn đã có dấu hiệu đứt gánh Tin tức ông Nguyễn Văn Thể sắp bị thay thế Và người chám vào vị trí ông Thể hiện nay sẽ là ông Trần Văn Sơn Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đây là vị trí thân cận của ông Thủ tướng Đương Kim hiện nay Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, điều phối giúp cho Chính phủ Tuy nhiên, không hiểu sao, vụ chuyến bay giải cứu mở rộng có người của văn phòng chính phủ tham gia và đã bị bắt giam. Cụ thể, đó là bà Nguyễn Mai Anh, sinh năm 1976 tại Quảng Ninh, là chuyên viên vụ quan hệ quốc tế văn phòng chính phủ. Bà này bị bắt vào hôm 25 tháng 7 sau khi vụ án đưa nhận hối lộ tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao được điều tra mở rộng. Nếu việc đưa nhận hối lộ tại Cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao liên quan đến trách nhiệm của ông Phạm Bình Minh, thì việc vụ án này có liên quan đến vụ quan hệ quốc tế của Văn phòng Chính phủ, thì ông Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn khó mà phủi bỏ được trách nhiệm của mình. Đây là hình ảnh ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Sau khi vụ bi bối Cục lãnh sự xảy ra thì phải 7 tháng sau Bộ Chính trị mới định đoạt được số phận chính trị của ông Phạm Bình Minh. Sự liên quan đến vụ quan hệ quốc tế của Văn phòng Chính phủ chỉ mới bắt đầu, chưa biết vụ án này sẽ cháy lan đến đầu và thiêu dụ những ai trong thời gian sắp tới. Ông Phạm Bình Minh là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực còn không thoát, thì ông Trần Văn Sơn chỉ là Ủy viên Trung ương Đảng, không có sức đề kháng mạnh như Ủy viên Bộ Chính trị. Ông Trần Văn Sơn, 61 tuổi, quê ở xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ông tốt nghiệp Đại học xây dựng, ngành kinh tế xây dựng. Ông cũng có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh. Vào ngày 5 tháng 10 năm 2020, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ đã điều động bổ nhiệm ông Trần Văn Sơn giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Đến ngày 28 tháng 4 năm 2022, ông Phạm Minh Chính ký quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Sơn làm Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ kiêm giữ chức tránh văn phòng ban cán sự đảng của chính phủ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể, người sắp bị thay thế bởi ông Trần Văn Sơn. Như vậy, vụ án đưa nhận hối lộ tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao có liên quan đến vụ quan hệ quốc tế văn phòng chính phủ diễn ra trong thời gian ông Trần Văn Sơn nắm quyền lãnh đạo tại bộ này. Vụ án này nếu mở rộng ở văn phòng chính phủ thì người lãnh đạo của bộ này khó mà thoát tội cho được. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam có rất nhiều trường hợp phát hiện dính chàm nhưng vẫn lên chức rồi sau đó lại bị kỷ luật lôi xuống. Vụ Việt Á dính đến Bộ Khoa học và Công nghệ từ thời ông Chu Ngọc Anh còn làm Bộ trưởng. Tuy nhiên, dù Việt Á có bị phanh phui thì ông Chủ tịch Chu Ngọc Anh cũng lên chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và sau đó khi vụ việc đổ bể dính đến trách nhiệm thì ông Chu Ngọc Anh lại bị bắt giảm. Tương tự như ông Trung Ngọc Anh còn có ông Đinh Tiến Dũng. Ông Đinh Tiến Dũng dính sai phạm từ thời ông còn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính, nhưng ông vẫn lên chức và làm tới Bí thư Thành ủy Hà Nội. Và sau đó ông bị kỷ luật rồi sắp tới đây có thể sẽ là sự thay thế. Đây là hình ảnh Nguyễn Mai Anh thuộc vụ quan hệ quốc tế văn phòng chính phủ vừa bị bắt. Ông Trần Văn Sơn đang được cơ cấu vào bộ lớn trong chính phủ Sắp tới, ông sẽ thay thế Nguyễn Văn Thể. Tuy nhiên, vụ án tổ chức chuyến bay giải cứu đang bùng phát rất mạnh. Nó hứa hẹn sẽ là quả bom thứ nhì sau vụ Việt Á. Hiện tại, vụ án đang lan sang văn phòng chính phủ. Với vai trò là người lãnh đạo bộ, ông Trần Văn Sơn khó thoát khỏi trách nhiệm nếu ông Tổng truy cứu tới cùng. Được biết trước đây chính Nguyễn Văn Thể tưởng cũng thoát vụ án út chọc và các bốt bẩn nhưng kỳ này